được xây dựng tiết số 4 hình như căn nhà này là căn nhà đầu tiên được xây dựng ở cái nhà cái nhà thấy không quy mô đẹp không ở phía bên kia là cái cầu à, cái kỹ sư cũng như là công nhân đang đang đang làm đó cả nhà thấy không ạ bên kia là cầu và từ vị trí này chúng ta ra ờ, đường đỡ tàu biển một chỉ một xíu thôi tầm không chắc 1,5 km thôi 1,5 km thôi nha cả nhà mình nhớ hôm trước mình đo là 1,5 km rồi cái nhà thấy không ạ công trình đang được làm nha xe cũng đang làm kia đổ đất này kia xe tưới nước đường đó mà làm có luôn kìa này ở cái nhà thấy không ạ anh chạy lên xíu cái kia là cái cầu nha cái nhà đó mình dừng xe lại mình mình mình đi xuống cái này cho cái nhà thấy cái cầu Audio Jungle Audio Jungle. Hello cả nhà, lại là Toàn đây. Thì bây giờ Toàn sẽ bắt đầu từ uh, ờ, FPT này, siêu thị có mắt này. Đó, nói chung là khu vực trung tâm hành chính của huyện Đồng Phú. Và Toàn sẽ đi vào bên trong đường liên xã nha cả nhà. Toàn sẽ đi vào đường liên xã nhựa. Rồi Toàn sẽ ghé lên đường liên xã đất luôn ghé vào tiếng 4 luôn ở nhà cùng xem nha cả nhà thì nhớ xem cái video trước của toàn nha xong rồi xem video thứ hai này của toàn của toàn quay cùng một lần luôn đây là ở trung tâm hành chính huyện thành phố hiện tại à, những cái con đường mà uh, trước kia chưa được uh, làm bài bán á chưa uh, làm vỉa hè đẹp á, thì bây giờ đã được um, làm đẹp lại làm vỉa hè đẹp hơn khang trang hơn và có coi sẽ có cây xanh ở đây như các nhà thấy hiện tại đang, đang được làm này hiện tại thì uh, bất động sản ở đây uh, nói chung là cũng uh, đang chững như cái nhà nhưng mà vẫn vẫn vẫn thấy là có giao dịch và bên cạnh đó là anh em bất động sản vẫn uh, kiên trì uh, bám theo cái thị trường ở thành phố này và hiện tại thì mình đang đi trên tuyến đường liên xã vào giáp với tuyến 4 nha cả nhà toàn sẽ đi uh, theo đường này tính từ mà từ tuyến 4 đi ra trung tâm hành chính này chắc tầm khoảng cỡ 2 km thôi cả nhà không không không dài đâu tầm hai cây hoặc hai cây rưỡi thôi còn đường liên xã nhựa này thì uh, theo toàn được biết thì nó sẽ quy hoạch thành là 24 m nha và cũng chuẩn bị làm rồi theo theo thông tin thì ờ, chuẩn bị ờ, khởi công cưa cây cắt cây để mà làm tuyến đường này còn ờ, đất ở xung quanh đây thì cũng đã được phân lô bán nền khá là nhiều và cái nhà thấy xung quanh đây thì hiện tại cũng đang xây nhà ở đập phú hiện tại là là dân được giàu lên đó do quy hoạch thứ nhất là quy, quy hoạch khu công nghiệp thứ hai là quy hoạch uh, giao thông cũng như một số quy hoạch um, đó mà phát triển ở đồng phú á thì à, dân ở đây thì à, giàu lên một cách gọi là đột biến hoặc là giàu à, lên một cách gọi là bất ngờ thực sự thực sự là như vậy nha cả nhà à, khi mà giàu lên thì có thể là mua được à, ô tô cũng như là xây được những nhà đẹp đặc biệt cái nhà mà lên đây thì khám phá thực địa thì sẽ thấy những cái nhà đẹp lắm à, thì uh, ngay chỗ cầu đây là cái cầu và cầu con suối suối này cái suối rạc nha số này nó sẽ chạy qua tiếng 3 tiếng 4 này đẹp lắm cả nhà sau này theo mình thì mình thấy là uh, dự đoán trong tương lai thì sẽ làm lên cái cầu to và đẹp anh sẽ không còn những cái cầu nhỏ như thế này nữa cái nhà thấy ở phía bên tay phải hoặc là tay trái của mình đó, hai bên đường á thì đất sẽ được phân lô hết nha cái nhà đợi là đất được phân lô hết nha cả nhà cho nên chúng ta uh, có thể tìm mua xung quanh đây đó, chúng ta có thể tìm mua xung quanh hai mặt đường này thì hai mặt đường này thì toàn cũng nắm khá là nhiều vị trí đất nhiều lô cả nhà muốn mua thì cứ liên hệ toàn thì toàn sẽ ờ, cung cấp cho một số sản phẩm cũng như là báo báo báo giá luôn rồi bây giờ đó mà đi ờ, đây là đường liên xa nhựa thì đó mà đi vào đường tuyến 4 thì toàn sẽ ờ, chạy thẳng vào bên bên bên trong kia toàn sẽ thấy toàn sẽ chạy thẳng vào ở khu vực ờ, này đó, ở đây thì cũng đã được phân lô rồi thì toàn sẽ vào ờ, bên trong này bên trong đường này là đường liên xã xe đất đường liên xã đất sẽ được quy hoạch là 28m đây những bạn này hiện tại chắc là đang ờ, dẫn khách đi xem đất rồi cái nhà thấy cái, cái nhà phía trước không cái này gọi là chùa uh, nhà thờ họ vũ nha cả nhà nhà thờ họ vũ hoặc là nhà thờ Hòa Võ đó, thì cái nhà này à, cũng nói địa điểm này thì anh em làm bất động sản môi giới bất động sản đều đều đều biết hết rồi ngay cái vị trí này, vị trí cái nhà mới tuần kia cái nhà thấy không ạ đó thì sẽ là có cái tuyến đường liên xã đất này đi ngang qua liên xã đất quy hoạch là 28 m nha kéo từ, từ trên tuyến 1 từ chấp ranh trên tuyến 1 á đến chấp ranh ờ, trên Tân Lập á kéo xuống tới tận đây tôi vào bên Tân Hưng và cầu ký luôn kìa đây các nhà thấy không ạ rồi đây là lương xả đất 28m hiện tại thì nó là, là đường lương xả đất à, thì chưa được làm nhựa cho nên nó là trên số đất á, thì cũng được ghi luôn đây các nhà thấy à, phía à, phía bên tay trái này đã được phân lô này khách đi vào xem này đó, thì ở đây chắc là anh em bán à, đầu tư đất cũng khá nhiều đó. ở đây môi giới dẫn khách nhiều lắm mình đầu tư ở đây cũng khá nhiều nha cả nhà đặc biệt lên xã nhựa và lên xã đất và tiếng 4 mình đầu tư cũng khá nhiều bên cạnh đó là đầu tư ở tiếng 1 nữa ngoài đây bên tay phá này cũng có cái nguồn phân lô là cả nhà nếu chúng ta đi thấy cái đường ờ, này á, thì sẽ qua bên bên cầu ký á cái thấy cái đường ờ, đường đường lên xà đất này này 28 mét này thì sẽ đi tới cái đường cầu ký á đường ờ, hiện đội á rồi dọc trên hai dọc hai bên đường liên xã nhựa này liên xã đất này đã được phân lô nha và nguồn ở đây thì mình cũng, cũng còn khá là nhiều à, còn còn khá là nhiều nha thì cả nhà cứ liên hệ mình thì mình sẽ ờ, cung cấp thông tin có lô nào thì mình sẽ báo lô đó giá ở đây hiện tại thì nó nằm tầm khoảng 908 ờ, đến 1 tỷ 050 hoặc là 1 tỷ uh, ờ, 1 tùy theo lô nha tùy theo vị trí nữa bạch tiền đường liên xã đất này nha cả nhà à, hiện tại thì 1 tỷ 1 thì có thể chưa tới đâu nhưng mà chắc khoảng vài tháng thì một tháng hai tháng nữa thì khả năng 1 tỷ 1 là chuyện bình thường rồi thị trường mình không biết như thế nào không biết trước được đó nhưng mà đất thì chắc chắn là tăng rồi nó đã tăng lên mức giá đó thì sau này nó cũng sẽ giữ mức giá đó và nó nó tăng tăng lên nữa chứ không không bao giờ xuống nha cái tôi xuống là xuống những cái lô ngọt á những anh em mà ôm nhiều quá mà lướt á không lướt được á thì sẽ bán là cái giá thấp hơn so với giá thị trường à, lúc tối hôm qua trời mưa cho nên ờ, đường ở đây nó cũng ờ, hơi dơ đó hơi dơ cho nên không sao mình cứ ờ, đi vào cái nhà cái nhà ném mình được rồi hiện tại trong này thì ờ, ở đây ở đây ờ, cái nguồn bên này là 104 107 nền thôi lúc mà mới buông 107 nền này nhưng mà hiện tại thì bán hết rồi qua tay đã sang tay nhiều mua đi bán lại cũng khá là nhiều khá khá là nhiều nhiều nhiều lần à, ở đây thì mình có hai lô lô số 4 và lô số 5 là ngay vị trí này này cả nhà qua cái qua cái cua này một xíu đây ngay chỗ cái đầu xe này của mình này đây ngay đầu xe này của mình đó lô số 4 lô số 5 mình có ở đây để mình sẽ làm cái video khác cho cả nhà nha bây giờ còn bây giờ mình chạy vào bên ờ, bên trong tiếng 4 mình sẽ đi vào bên trong tiếng 4 để mà cho cả nhà xem thấy được tiếng 4 nha từ vị trí này á từ lô số 4 số 5 của mình đi thẳng vào tiếng 4 trên tầm khoảng 400m thôi nha cả nhà không có xa nha 400m thôi khá là gần à, cả nhà thấy bên tay phải này của mình ừ, có những cái nguồn đây là nguồn 37 nền này nguồn 37 nền này đã được phân lô phân lô hết rồi đó cả nhà thấy không ạ rồi bây giờ thì chúng ta chỉ có việc là mà mua một là để dành xây nhà hay là mua đi bán lại thì chúng ta muốn mua bán như thế nào thì gì chúng ta cứ việc mua bán thôi đây là những cái vị trí mà cả nhà có thể đầu tư thì theo mình đánh giá mình mua đường liên xà đất á, nó có lợi hơn đường liên xà nhựa là tại vì sao hiện tại nó đang là đất giá nó rẻ hơn à, khi mình mua ấy, thì khi mua xong ấy, khi mà nó nó, nó làm đường á thì nó sẽ được uh, uh, tăng giá lên tức là mình sẽ có lợi nhuận à, khi mình làm đường thì nó sẽ tăng giá lên là lợi nhuận thì chắc chắn là mình đầu tư là có lời rồi đó, cho nên là cái nhà có thể là mua ở đường lương xã à, lương lương liên xã đất này cũng được nha cả nhà đó, cái lợi thế của mình là nó sẽ ờ, rẻ hơn so với đường lương xã nhựa đây cây nhà trên tuyến số 4 đã được xây dựng tiết số 4 hình như cái nhà này là cái nhà đầu tiên được xây dựng ở cái nhà cái nhà thấy không quy mô đẹp không ở phía bên kia là cái cầu à, cái kỹ sư cũng như là công nhân đang đang đang làm đó, à, cả nhà thấy không ạ bên kia là cầu và từ vị trí này chúng ta ra ờ, đường đỡ tàu biển một chỉ một xíu thôi tầm không chắc 1,5 km thôi 1,5 km thôi nha cả nhà mình nhớ hôm trước mình đo là 1,5 km rồi cái nhà thấy không ạ công trình đang được làm nha xe rồi cũng đang làm kia đổ đất này kia xe dưới nước đường đó mà làm thì có luôn kìa ở cái nhà thấy không ạ đang chạy lên xíu cái kia là cái cầu nha đó mình dừng xe lại mình mình mình đi xuống cái này cho cả nhà thấy cái cầu đó, thấy cái cầu sau sau đó mình về lại cái cầu này thì, thì không biết là có ai quay chưa à, đây đây là cái cầu này đó đó mình đậu xe đây xong rồi mình đi xuống ờ, mình quay cho cả nhà Hồi đây là cái cầu là cả nhà cả nhà thấy không hiện tại mà đỡ mà làm được tiếng 4 á tức là đỡ làm được con đường như thế này cả nhà thì uh, mất rất nhiều con đoạn nha thì đầu tiên mình thấy uh, con đoạn là san lắm mặt bằng á thì, thì trước tiên á, là ví dụ như ở chỗ này này cả nhà thấy không ở trên cao kìa đó ngày xưa ờ, hiện trạng á, là không phải thấp như thế này đâu mà trên cao đó đó vốn cao đó thì ờ, cao quá cái người ta sẽ bán tọa độ người ta sẽ bán cốt nền đó à, cái cái cái uh, uh, mức độ cao cao thấp á thì chỗ nào cao thì người ta sẽ hạ xuống như vậy á. người ta sẽ hạ hạ hạ nhiều lắm nha à, hạ nhiều lắm đấy các nhà thấy không cao cao chót quót luôn đúng không đó à, thì ca nếu mà cao thì người ta sẽ hạ xuống và đất đấy đất đất mà được hạ sẽ đi đổ vào những vị trí mà à, cao đi đổ vào những vị trí mà mà thấp chứ tức là à, chỗ cao sẽ cái kéo đất xuống chỗ thấp như phía phía xa xa kia là thấp á thì người ta sẽ lấy đất từ đây người ta đổ vào bên kia đó, đó là thấp và đây đây là những cái à, tuyến đường số 4 à, chúng ta sẽ đi thực địa luôn lâu rồi lâu rồi toàn chưa có làm video thì à, hôm nay toàn sẽ quay video cho cả nhà xem đất lúng quá cả nhà ơi đất lúng quá đất lúng quá dính dép rồi à, thì cái nhà nhìn thấy chỗ chỗ này chỗ này là là là cái cầu này thì cái nhà thấy chỗ này là cái cầu này đó chỗ này cái cầu hơi tờ là được rồi thì đỡ tòng bay lấy cam á tòng bay lấy cam á toàn cho cái nhà xem rõ hơn nha toàn có quay lấy cam á thì toàn sẽ ghép vào ở đoạn này cho cả nhà nha cái cầu này làm vĩ mô lắm cầu này làm vĩ mô giờ đất đất ở đây dính quá rồi toàn không vào trụ sau đâu đấu quay được đó toàn gì toàn ghép với cái vi cam lên cho cả nhà xem đó rồi cái nhà thấy này cái chỗ này hiện tại nó đang uh, đang thấp chỗ này cao này xong người ta làm thấp xuống này thì toàn nghĩ là có thể là hạ thấp nữa hoặc là là uh, tôi nghĩ là có thể là hạ thấp nữa đó cả nhà tại vì hiện tại là chưa chưa chưa chưa biết ừ, cốt nền như thế nào kỹ thuật uh, thì kỹ thuật thì người ta biết rồi á nhưng mà toàn này toàn không không không biết là cái cái cái mặt đường cái mặt đường tuyến số 4 là cái độ cao nó nằm ở đoạn nào có thể là nằm ngang bằng với cái đường liên xã đất lúc nãy rồi thì à, cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha đó đỡ toàn à, quay thêm những video khác nữa vườn tuyến số 4 này cho cả nhà còn xem nha cả nhà cứ xem những tập tiếp theo cũng như là những video sau của toàn đó toàn mà mà, mà quay tuyến số 4 này cho cả nhà còn xem luôn nha cả nhà gọi là cập nhật cho cả nhà biết được cái thông tin đó biết được thông tin của của, của tuyến số 4 làm tới đâu á hiện tại thì à, vào mùa mưa mùa mưa thì à, à, tiến độ thi công chắc nó cũng phải chậm hơn một xíu tại vì nó cũng ảnh hưởng à, ảnh hưởng vào thời tiết nhưng mà theo toàn thấy thì à, xe cũng như là công nhân đang làm bây giờ là 10 giờ rồi Đó, nói chung là xe đất này vẫn đang làm cho nên nó là với tiến độ thì không không không như mong muốn nhanh như mong muốn đâu Ta xa xa kia có xe chạy kìa lá đất kìa à, không như mình mong muốn đâu nhưng mà thực ra là bên kỹ thuật cũng như là bên bên bên ờ, khi mà nhận làm công trình đây thì cũng đã có tính toán rồi tại do mình không biết thôi nhưng mà theo toàn thì nếu mà làm chậm như thế này á làm làm theo như thế này á thì uh, nó có lợi nha cả nhà vừa bất động sản á, có lợi thì đất đất nó sẽ giá đất nó sẽ tăng lên tăng tăng đều đều đó. và nó không có tăng tăng tăng tăng quá nhanh cũng như là tăng đột biến đó mà tạo nên những cái cơn sốt mà mà quá ảo như vậy thì cứ tăng như thế này á thì, thì mình sẽ trả lời rất là nhiều về, về tương lai rất là nhiều về tương lai nha rồi cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ để cái kênh cho toàn nha còn muốn mua đất tại tuyến 4 trên mặt tiền tuyến 4 này thì có thể liên hệ toàn nha theo số điện thoại là 0972 332 894 ạ à. à, xin chụp cả nhà vào video sau xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ạ